mấy mấy ờ, mấy, mấy năm trước á, em định ờ, ở nhà kêu mua vé đi ảnh ờ, kiếm anh á à. thấy anh thích lạ à. khoảng khoảng gửi à, ủa bốn bốn năm năm bốn năm năm gì trước á bác ở lại thăm hết gia đình thôi dạ. em xin chào anh tất cả cô chú anh chị và các bạn à, chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc đặc biệt là chúng ta cũng phải à, giữ sức khỏe trong những ngày này nếu à, không có việc cần thiết thì chúng ta nên ở nhà à, hạn chế ra đường hầu như là tất cả các anh chị cũng như ở hải ngoại ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại thì thì bây giờ chắc có lẽ cũng đang thực hiện một cái lệnh của chính phủ là hạn chế ra đường mà hạn chế nghĩa là không có không không không phải là cấm ha không ờ, chỉ là ờ, khuyến cáo là hạn chế để ờ, giảm sự lây lan của con virus corona này đó, và hôm nay là Sài Gòn ngày ngày 3 à, ngày 3 tháng 4 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Nguyễn Hữu Thọ và thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi lên cầu cầu kênh tẻ đi về quận tư đó, và khi mà bên quận tư đi qua bên ờ, cầu kênh tẻ này bên đây có bán rất là nhiều ờ, cây ờ, cây hoa rồi cây ăn trái cũng như là những cây kiển đó. đó nguyên một dãy dài dài ở đây đó, các anh chị nào thích trồng hoa trồng cây thì chúng ta qua bên đây ha bên này rất là nhiều luôn và hôm nay thì em đang trên đường đi công việc đi đi làm thì à, hiện cũng xong việc rồi đang đi về à, sẵn đây à, nhớ anh chị và các bạn thì trên đường đi thì em cũng chia sẻ với anh chị vài hình ảnh nơi đây cũng như mình sẽ đi ghé ngang quận tư để để cùng tìm đến một cái địa chỉ đó là hẻm 262 sượt 16 rồi 262 sượt 59 ở bên đường Đoàn Văn Bơ ở ờ, quận Tư, để chúng ta hỏi thăm tung tích của ờ, một người má nuôi của anh chị à, đó là thím ba bán xương sáo và chú Phước Lê Văn Phước thì ờ, người má nuôi của anh Thành đây thì không biết ngày hôm nay như thế nào có còn ở địa chỉ đó hay không nhưng mà anh sẽ mời anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng biết đâu trong những hình ảnh này lại có ờ, những hình ảnh quen thuộc của anh chị và các bạn thì sao ở đây bán rất là nhiều chậu cũng như ờ, phân thuốc rồi ờ, hoa kiển hòn non bộ đá hoa cương rất là nhiều luôn à, có những anh chị vì lý do gì đó chưa có dịp về Sài Gòn thì à, hôm nay hy vọng à, thông qua video clip cũng à, sẽ mời anh chị bạn chúng ta cùng xem lại Sài Gòn thông qua màn ảnh nhỏ này ha một trong những lý do mà chưa về Sài Gòn chắc có lẽ là do cái sự ảnh hưởng của con virus này là chắc luôn <laughs> con virus này thật là phiền quá nó làm ảnh hưởng đến tất cả chúng ta đó chúng ta đang lên cầu à, kênh tẻ nè cầu à, bắc qua quận 4 và quận 7 qua dòng kênh tẻ cái cầu ngày nay thì à, rộng hơn một tí xíu từ vì cái cái làn đường dành cho người đi bộ đi qua bên kia cầu á thì được nhà nước ờ, được ờ, ban quản lý dự án này rút lại rút ngắn lại đi ở giữa nè ở giữa cầu nè để đi qua bên kia thôi chứ không có đi từ đầu cầu bên đây qua đầu cầu bên kia hả đó, ngay cái dốc này nè đi một đoạn ở giữa thôi làm cho cây cầu nó rộng hơn tí xíu nữa đó, mặt trời chói quá đó, hướng bên phải chúng ta đó là dòng à, thẳng hướng này là đi ra dòng sông Sài Gòn đó ra cầu Tân Thuận và vào đây là là chúng ta sẽ đi qua quận tư à, từ đây thì mình cũng có thể à, đi qua con đường đoàn qua bơ cũng được nhưng mà à, đi lòng vòng các anh chị à, sẽ rối tại vì cái màn hình nó nhỏ đó à, mình cũng không có hình dung được con đường thì mình sẽ đi thẳng con đường à, xuống giống cầu à, kinh tẻ đó là con đường khánh hội à, mình sẽ đi thẳng con đường khánh hội à, và đi qua con đường hoàng diệu rồi chúng ta sẽ quẹo phải vào con đường đoàn văn bơ Ờ, đi trục đường lớn nè để các anh chị à, dễ hình dung hơn à, dễ xem hơn chứ đi lòng vòng theo đường tắt thì nhiều khi anh à, chị không không có lạc hướng á nhưng mình cũng không nhìn thấy rõ và con đường khánh Hội này ngày nay thì rất là thông thoáng mấy lúc trước rất là đông đúc nè chúng đi ngang đây là chung cư ờ, Tôn Thất Thuyết ở chung cư Khánh Hội à, chung cư Khánh Hội nè à, đúng hơn là chung cư Tôn Thất Thuyết mới đúng à, có một số địa chỉ thì người ta để là à, địa chỉ đường Khánh Hội thôi chứ đó là chung cư Tôn Thất Thuyết đó ha à, bây giờ Sài Gòn là à, 5 giờ à, 5 giờ hơn rồi chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Khánh Hội nè à, bên à, cánh trái và đó là công viên Khánh Hội ngày nay à, được làm rất là mới à, à, giờ mình đổi hướng nè thay vì chúng ta sẽ đi thẳng đến đường à, Hoàng Diệu thì chúng ta sẽ quẹo phải con đường số 41 à, để anh chị cùng à, nhìn lại cái à, à, ngôi chùa à, ngôi chùa Giác Nguyên không biết ngày hôm nay nó như thế nào nè đó, nếu đi thẳng thì mình sẽ ra bến Vân Đồn đó. đó mình sẽ quẹo phải đi ha quẹo phải ở giao lộ 41 con đường mới mở sau này đó, qua đây đỏ chói ta nhìn rõ hơn à, ngay đây là giao lộ 41 và 45 đây là giao lộ Tân Vĩnh à, với lại đường số 41 à, dạo này thì à, Sài Gòn cũng à, rất là vắng như vắng khoảng 90 phần so với ngày trước hầu hết tất cả à, chúng ta thấy ở ngoài đường đây là những người à, có đi làm chứ không ai hình như không ai đi chơi hay là đi đâu hết trơn đó, mình nhìn ra bên phải đó là ngôi chùa chùa Giác Nguyên à, ngày nay thì coi như là xây dựng cũng uh, gần xong rồi gần hoàn thiện rồi đó ngôi chùa ở kế bên thì có một cái khu phố à, và nếu mình à, đi thẳng qua cái hẻm ngay chỗ ờ, cuối đường này thì chúng ta cũng ra được ờ, đường Vĩnh Khánh luôn đó còn nếu mình quẹo trái thì ra chợ Hãng Phân à, đường Nguyễn Hữu Hào à, chúng ta sẽ quẹo trái nha ngay đây thì có cư xá cư xá Vĩnh Hội con đường này là đường Nguyễn Hữu Hào nè à, hai bên trái phải là à, những dãy cư xá không biết ngày nay anh chị có nhìn ra hay không à, chắc có lẽ mình chạy xe cũng hơi nhanh nên anh chị cũng à, khó mà nhìn ra à, lúc trước em cũng có quay à, rất là nhiều video clip ở quận tư này rồi nè hầu như bây giờ gõ quận tư là cái bên năm tv á à, rất là nhiều luôn À, đi cuối đường là chợ là khu vực qua ngã tư này là chợ hãng phân và cuối đường nữa là bến Vân Đồn ở đó cũng có một cư xá nhưng mà ngày nay thì cũng à, rất là à, lâu đời à, chúng ta ra đây là đường Hoàng Diệu à, đi thẳng đường Hoàng Diệu này là sẽ ra Trịnh Minh Thế bữa mình có đi, đi ngang ngôi nhà số 42 rồi 112 rồi rất là nhiều ờ, hình ảnh ở nơi đây và hôm nay à, chúng ta đi qua con đường đòn quang bơ ha à, để xem à, cái hẻm 262 này ngày hôm nay nó như thế nào bên quận tư này thì em cũng thực hiện rất nhiều video clip tìm người thân cũng như tìm người bạn của cô chú anh chị thì có người thì tìm được có người thì vẫn chưa tìm được hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ gặp may mắn nha à, phía trước là giao lộ à, Đào Văn Bơ à, quẹo trái là mình sẽ ra cầu uh, à, Camet còn mà quẹo phải thì mình sẽ đến à, chợ cầu Cống uh, chợ kho 11 à, quẹo phải theo hướng này à, con đường này là một trong những con đường mà bán rất là nhiều đồ ăn do bây giờ nó cũng hơi tối nên ra mà nhìn thấy những hình ảnh này à, nó không có rõ lắm à, anh chị và các bạn thông cảm nha à, bên trái thì có những hẻm đi ra chợ xóm chiếu đó hẻm đường Lê Quốc Hưng hẻm 154 Lê Quốc Hưng mà đi tới tí thì có đường Lê Văn Linh à, đối diện à, đường Lê Văn Linh là à, cái hẻm 262 mà chúng ta cũng gần tới rồi đó ở đây là có chùa Tường Quang 212 à, chúng ta sắp tới ngay cái chợ này mỗi khi thì đường này rất là đông hôm nay thì đường nó vắng chúng ta dễ à, dễ đi hơn dễ tìm hơn à, mà đi sắp tới rồi đó ở bên cánh trái chúng ta đó là à, đường à, Lê Văn Linh đi ra Trịnh Minh Thế đó, à, chúng ta nhìn lại cái uh, cuối đường nè à, ngay đây có cái chợ à, và chúng ta sẽ à, quẹo phải à, đối diện cái đường này là hẻm à, cái bên thì hẻm ở nhà 264 à, đầu tiên thì chúng ta sẽ coi số nhà 59 à, nhà anh là 262 16 nhà của thím ba thì 262 sườn 59 thím ba bán xương sáo nổi tiếng một thời không biết ngày nay như thế nào đây à, bác làm ơn cho à, hỏi nhà của thím ba bán xương sáo ngày xưa bác bác cho hỏi nhà của thím ba bán xương sáo ngày xưa gạo trái dạ dạ dạ cảm ơn dạ nhà 13 xanh xăm á dạ à, nhờ bác này à, chỉ đường nè dạ à, là số 59 luôn bác dạ đưa để con vô không được dạ dạ con cảm ơn con cảm ơn à, nhà của thím ba này dạ dạ ớ chị cho em hỏi cái thím ba là ai hay chị thím ba nào thím ba à, làm xương xăm đó. có chú phước á dạ, dạ. đến đến ba đến ba làm xương xăm chú phước kìa ở đây đây dạ à, có anh thành đó anh thành à, hỏi thăm thím ba á chị cái gì vậy để em đậu xe có anh Thành ở Úc á, hỏi thăm thím ba. À vậy Dạ. À, nhờ em xin số điện thoại uh, thím ba. Với lại uh, uh, muốn gặp thím ba. Dạ, dạ, dạ. à, mấy chục năm rồi không có Chị cho em quay được không? Dạ, quay phim, quay phim. Dạ. Cho cả nhà gặp thím ba. <laughs> à, à, bác là thím ba hả anh à, xin gặp ờ, thím ba với lại ờ, xin số điện thoại thím ba à, dạ bạn dạ bạn á dạ à, má nuôi của anh thành à, dạ anh à, xin cái số điện thoại đăng hồi nữa xin số điện thoại với lại à, à, dạ bạn anh thành dạ hôm trước anh ở nhà số 16 này nè dạ, dạ được rồi đi ngang à, chủ yếu là à, muốn gặp thứ à, ba rồi à, xíu nữa xin số điện thoại nữa chứ không gì hết dạ. à, gia đình mình vui quá ha làm quá trời xương tâm luôn à. ôi vẫn còn làm nghề này mấy chục năm luôn ha bác còn nhớ không rồi à, anh anh anh kêu anh người à, người quen của ảnh đó lại quay phim nhà mình đem gửi về ảnh hồi đó có một chị à, à chị Mai chị Mai bên Mỹ hả đó, mất liên lạc giữa hai người lâu lắm rồi nên là ra giờ bác hỏi thăm ảnh hỏi thăm rồi chút xíu nữa con xin đứa ông nội vậy thôi với lại quay hàng sớm rồi chứ ảnh nhìn rồi có gì ảnh gọi lại sao dạ đó, à, trong sớm vẫn vui nha à. đó, nhà 16 à, của ảnh là Ủa 16 là bên kia hả chị? À, à coi trong sớm mà chứ giờ chắc nhà của người khác rồi à, sớm này đi cũng dạ đó. rồi một số hình ảnh ở nhà của thứ ba gửi anh Thành nha à, chúng ta sẽ à, tạm ngưng nha gặp nhau sau nhé rồi à, anh có nhắn gì với anh thành không à, hả <laughs> à, xin vé mua vé bay em mấy mấy mấy à, mấy, mấy năm trước đó, em định ở nhà kêu mua vé đi ảnh kiếm anh á à. thấy anh thích lạ à. khoảng khoảng rưỡi ra bốn bốn năm năm bốn năm năm thì trước dạ ở nhà định uh, kêu em đi ảnh ờ, mua vé nè dạ kêu ảnh kiếm anh á dạ mà thấy em lạ dạ giờ thấy em thấy em kiếm mừng quá giờ không biết nói gì hết á à, <laughs> thấy mặt là vui rồi à, lần sau chúng ta gặp tiếp à, rồi bác ủa bác phước khỏe không bác phước uh... ông yếu anh à. yếu hả dạ dạ, dạ à đây là bác phước nè anh thành à, có nhắn gửi gì không ờ bác có nhắn gửi anh thành gì không bác còn nhớ anh thành không Hả? anh bác, thành á bác còn nhớ anh thành không anh thành á Dạ, dạ. ảnh kêu à, bạn ảnh quay phim ờ, nhà mình đem dạ. bên bên bản biết nền đâu dạ đó dạ, dạ cảm ơn anh ở úc hả dạ ờ, dạ ờ, thì anh cũng thất lạc lâu lắm rồi bây giờ anh muốn uh, xin thông tin với lại uh, hình ảnh thôi bác ngồi đi không sao đâu ngồi ngồi ngồi đi đó già rồi nè <laughs> nay vô gặp gia đình vui quá trời dạ đó anh cũng hỏi thăm dạ em à, không có hỏi <laughs> dạ, ít ít gọi lắm đã anh gọi về không à chứ em không có gọi đó chị là chị uh, của chị mai hả chị mai bên nước ngoài rồi dạ. à, à đó. út hả anh út à, đó. bác có bác có nhắn gì anh thành không bác có nhắn anh thành gì không bác có nhắn anh thành gì không à. bị điếc à. rồi à, không sao gỡ lời thăm ờ, cô dạ, dạ có dạ bác gỡ dạ, hả gỡ lời thăm anh thành dạ, dạ. cô nè <laughs> nguyên cả nhà mình uh, chuẩn bị qua úc hết có định đi của anh kiếm ảnh á à, bây giờ có tiền cũng không đi được đâu bây giờ em của ảnh là em đi cô na luôn rồi <laughs> rồi nhà mình làm xin à, xăm cũng lâu đời lắm rồi ha ở này mình bỏ ngoài chợ hay sao vậy bỏ mối à, à bỏ sỉ ha à, đó hai ông bà nè đó, à, rồi có gì anh thành sẽ liên hệ sau dạ được rồi được rồi <laughs> bác có nhắn gửi gì không bác có nhắn gửi gì không bác có nhắn gửi gì anh thành không bác gửi lời thăm hết gia đình thôi dạ rồi hai bác vẫn mạnh khỏe à, có điều à, à, nhiều nếp nhăn hơn xíu thôi <laughs> chứ không có gì hết <laughs> dạ rồi dạ à. rồi thôi chắc dạ, à, em xin tạm dừng cái dạ được rồi chắc em xin tạm dừng cái video tại đây nha gặp anh thành sau nha gửi qua các anh chị và các bạn à, và đây là đầu hẻm nè nhà 264 bán trái cây rồi à, kế bên thì 260 nhà tôn à, bán hoa bán tạp hóa rồi một số hình ảnh ở à, đường Lê Văn Linh ô đường à, à, Đoàn Văn Bớ Hoàng Diệu với lại dẫn anh chị vô hẻm 262 để chúng ta nhìn lại hình ảnh ngày xưa với lại hỏi thăm người quen của anh Thành không biết anh Thành có xem video này không thì nếu có à, anh à, gọi em nha để em gửi anh cái số điện thoại à, để anh có tiện việc liên lạc với gia đình gia đình của thêm ba rất là vui anh chị cũng rất là vui rất là nhớ tới anh Thành rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi